Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Phần đầu clip thì tôi xin được cảm ơn hai anh em Trần Dương và anh em Phong Trung đã donate ủng hộ cho kênh Cùng với đó tôi xin cảm ơn anh em Đạt Lê đã gia hạn hội viên ủng hộ cho kênh Giúp cho tôi có một cái nguồn thu nhập ổn định hàng tháng Cảm ơn anh em Đạt Lê rất nhiều Đồ này chơi gì đây? ủ, Hai đỏ à? Hunter đỏ Đủ tiền không? Bán hết đi à? Ờ ok hai đỏ Chúng ta sẽ có ba Hunter sớm đây Có hai Hunter rồi <clears throat> Cho cho ở đây cho tới tận ba con đỏ cơ Nhưng mà nếu mà tôi mua ba con đỏ thì nó lại yếu anh em ạ <clears throat> Đầu game nó phải có tí đam Lấy Hunter vào đã Đầu game mà ra là Hunter là tự tin lắm đây này anh em này Ui tôi chết rồi nhưng mà đồ này có vẻ hơi khèo <clears throat> Chưa có Hunter Ok tôi tạm thời tôi sẽ lấy cái giáp xoay ra anh em nhá Làm tăng ở ờ, phía trên đã Chả ghép được cái gì anh em ạ, ghép được mỗi cái rắc xoay Thôi được rồi, ghép được rắc xoay đã Tính sao Còn những cái món đồ còn lại này thì có thể là nó sẽ là cái um, giáp thép Ok <clears throat> Bây giờ tôi chơi Hunter tôi cũng ít khi tôi ghép mấy cái đồ ờ, đánh tay lắm anh em ạ Đấy bây giờ nó có mấy cái đồ tăng khá khỏe đánh tay tôi chỉ ghép duy nhất cái búa xét thôi nếu mà có búa xét đầu game còn thường là tôi ghép là tôi toàn ghép đồ tăng thôi anh em ơi chén thánh là cũng ngon nhưng mà kể cả là giáp thép đầu game cứ từ từ đã để xem là nó thế nào mà hunter là không thiếu đam nó không thiếu đam nó chỉ thiếu tốc đánh thôi đấy đam là nó là cộng đam mà rồi rất nhiều mỗi con là nó đều được cộng 90 đam mà nên là nó không thiếu đam đâu nó thiếu là nó thiếu cái tốc đánh ấy thế nên là cần cái búa xét đầu game <clears throat> và nó thiếu tăng nó thiếu tăng cơ đấy nên là tôi thường là tôi sẽ lấy ờ, những cái món đồ tăng để cho những cái con ở hàng trên cùng ấy nó trụ được cho bọn ở dàn dưới nó có thời gian nó nó, đấm cái hàng trên cùng mà nó chết ấy thì là nó ọc vào cái hàng đằng sau ấy những cái con tướng của chúng ta bị sồ vào thì chết nhanh lắm nên là <coughs> thường là tôi sẽ lấy những cái món đồ tăng ở phía trên chỉ cần tăng được thôi là là súng sẽ có thời gian để đánh Đao này khả năng thua à? khó khó khó khó khó khó khó không chưa chắc thua khỏe nhá khỏe đấy chưa chắc thua đâu ui rồi ôi hòa <laughs> quá căng thẳng đùa đúng là cái phát súng nghiệt ngã quá anh em ạ ui sao bài nó lại ra thế này hunter của tôi đâu trời ơi hunter của tôi đâu lại chuyển thành saman thế này nhưng mà saman tôi lại bỏ qua mất cái con ấy rồi Bỏ qua tôi vừa bỏ qua mất cái con uh, Lava Saman Bây giờ có cái con Saman 2 sao này thì tôi cũng phải chơi thôi Bởi vì là nó là hai sao mà Con này hai sao cho vào làm tăng cơ thì cũng được Hơn 1.000 máu đấy anh em ạ Đầu game thì nó cũng được Để xem nào Chúng ta lại chuyển sang Saman vậy anh em nhá <laughs> Đùa <laughs> Không có Hunter Mặc dù đã pick những cái con Hunter rồi Đã pick thỏ các thứ rồi nhưng mà không có Thôi được thì Chúng ta lại chuyển dần sang Saman vậy Nếu mà có cơ hội chơi Saman Ồ, này thua rồi Phải quá Thực ra là round vừa rồi thì cũng cũng hòa là cũng mất chuỗi rồi anh em ạ hai xin hai sao bỏ cờ lên đi ông ui có ông hai xin hai sao mà mà mà không bỏ cờ vào eco à ui đây rồi hunter rồi anh em ơi hay quá rồi từ từ đã đúng thật mẹ ốc ốc hai sao sao breaker hai sao mà chơi cô trời thế thì căng quá nhở càng quá nhở tức là ở đây là có hai ông eco đúng không tranh nhau eco khổ eco làm cái gì cứ bỏ bài đến đánh bình thường không làm sao đâu cứ phải eco nhở Đấy tôi thậm chí đầu game tôi không có Hunter tôi vẫn bỏ bài mà đánh bình thường mà Bây giờ nó ra Hunter rồi Ra Hunter thì lại nói chung là lại vẫn ok Mặc dù là cũng không mạnh lắm đâu ba Hunter thôi nhưng mà giữ máu được Phong cách đánh là không bao giờ eco <laughs> Không bao giờ eco luôn mà Không bao giờ chơi eco luôn Đấy <clears throat> Kể cả là bài tôi nhá nó không có Hunter ấy Mà tôi ra một cái con uh, Con con giữ máu ấy là tôi lém con giữ máu vào mà tôi lén một giữ máu vào kèm theo đấy là đủ cái lượng bài ở trên cờ ở trên bàn cờ nhá để cho khi nào mà gặp những cái thằng eco ấy đẩy một phát là mất năm sáu máu đấy là bình thường thực ra một round mà để mất năm sáu máu ấy ở cái giai đoạn đầu game ấy nó là rất nhiều đấy nhá không ít đâu ốc hai sao sao breaker hai sao ôi ui trận này toàn siêu nhân anh em ạ à. hai thằng có hai con súng hai một thằng có 5 con bốn con hai sao thôi thôi thôi thôi Đấy là cái lý do tại làm sao mà cái thằng Assassin nó lại bỏ cái con ốc hai xuống dưới đấy anh em ạ Hóa ra cái trận này nó có quá nhiều thằng to Một thằng lấy con light Blade light cũng hai sao rồi chơi cái Lai Thế thì chịu rồi Trận này tôi là đang đuối nhất luôn đấy Thậm chí là so với sức mạnh của những cái thằng mà đang bỏ hết cờ ra là tôi còn yếu hơn cơ Cái thằng có cái con ốc hai sao ấy là nó đã có bốn con ốc rồi Đấy rồi <clears throat> Thỏ hai cũng đỡ đi một chút Thỏ hai cũng đỡ đi một chút anh em ạ Sợ nhỉ Mà đến bây giờ tôi vẫn chưa biết chơi gì ấy. <laughs> về, về căn bản là bây giờ Xem là nó như nào đã Bài ra nó linh tinh quá anh em ơi Bây giờ tạm thời đang nhặt nhạnh vào Mấy cái con để nó có thể làm tăng cơ phía trên thôi Chưa có cái gì để làm cơ sở để chơi cả Saman á chưa Này làm gì mà đã Saman được Saman thì nó phải cơ sở ờ, Saman 4 đô ra thì nó mới chơi được anh em ạ Hunter thì cũng chưa có cơ sở nhá Nói chung là bây giờ cũng chưa biết chơi gì luôn Gót đỏ cũng chưa có cơ sở Chưa có mala Đấy nó lại thế cơ anh em ạ Khó <clears throat> Thôi giữ máu đây đã giữ máu giữ máu tốt Mua nào chỉ hy vọng là mất một hai máu thôi nếu mà thua Chứ còn bây giờ tầm này gặp thằng nào cũng thua Nói luôn Anh em nhìn này Live Blitz Live 2 sao ạ hai đô hai sao trong bộ này ui đẩy nhiều luôn anh em ơi đâu có ít đâu đấy anh em thấy chưa đấy là cái lý do tại làm sao mà thằng kia nó bỏ bài ra đấy u <laughs> đùa nó cứ thế này thôi anh em ạ dã man thật sự <clears throat> thế như lại chết rồi tôi lại bị thọt tiền thọt level rồi bây giờ tôi ở level năm mười tiền này Bọn nó level 6 10 tiền tôi mới level 5 10 tiền, thật quá anh em ơi. Mà đang bị yếu ấy, sợ một vài round nữa là nó lại tụt xuống cùng với mấy cái thằng eco luôn ấy. thế tôi tính xem là round sau là gặp cái thằng nào nào. Khả năng là trận này khởi đầu nó không có tốt cho lắm. Với căn bản là tôi cũng tích cờ chứ, có phải là tôi không mua đâu. Tôi tích cờ phía dưới để để có thể là là, là kết hợp để có thể là mạnh chứ, nhưng mà đấy anh em thấy không? Khổ. Round sau gặp thằng Hàn Quốc Súng hai sao kẹp ba rồng Kẹp ba rồng rồi mà vẫn còn phải đánh chỗ thua Mẹ vãi đái thật Súng hai sao vẫn còn phải đánh chỗ thua thì tôi đỡ thế đéo được đấy Súng hút 2 sao Ok Đây là một cơ sở đấy nhá Sờ Woodman 2 sao à Ok rồi ghép chén thánh luôn rồi, đây nó là một cái cơ sở để có thể chơi gót Ok Hunter không ra rồi anh em ạ Thôi chúng ta bỏ luôn Hunter đi Không phải suy nghĩ cái bộ Hunter làm gì cho nó mệt Tích tiền người ta anh em ạ Rồi Round này chắc là vẫn thua Khả năng vẫn thua ba rồng kẹp với cái ba mét à ba rồng 3 mét đúng không à chưa được 3 mét mới chỉ có ba rồng thôi u uh, ăn này ăn này ăn này được quá nhờ ui rồi ôi con thỏ nó bắn cái tên mà cái con súng sau đấy con súng của tôi nó bồi thêm phát lửa vào luôn hay quá lại sư woodman ấy à thế thì thế thì sư <laughs> woodman làm co à sư woodman làm co được không thế thì Thế nên lại không chơi gót đỏ nữa Lại chơi cái gì đây Xem nào Tôi có một cái bộ này hay lắm Mà ngày trước là tôi có trò chuyện với một trong những anh em fan cứng ở trên kênh là anh em Hà Tuấn Vũ Đấy, anh em Hà Tuấn Vũ có gợi ý cho tôi một cái line up mà sử dụng cái con uh, Swordman này làm co này Có khi trận này thử luôn Được đấy, ra được bốn con rồi Tức là chúng ta chỉ còn 5 con nữa Ok, lên 6 không sao, đánh được anh em ạ Tôi nghĩ là vẫn giữ máu thôi Cái cái cái chúng ta có một cái tiêu chuẩn đấy là giữ máu đầu game Chứ còn cái uh, vụ mà mà mà mà để eco giữ tiền thì, thì thôi, thôi anh em ạ Không có 50 tiền để làm gì đâu Mỗi round này chúng ta cứ phải up đúng level Cứ đúng level mà chơi thôi anh em Round 12 level 6 là chuẩn rồi Đấy chứ còn bây giờ mà lại giữ tiền ờ, Để 50 tiền thì cái lúc đấy máu tụt đi không được Máu là không bao giờ để tụt anh em nhá anh em đã biết là có những cái trường hợp mà tôi bị máu tụt là tôi phải roll hết tiền để tôi giữ máu ở cái giai đoạn đấy mà là, như này nó là tiết kiệm lắm rồi đấy đây rồi hay quá bán con này đi bốn bốn đá chứ nhở bốn đá phát cho vào luôn này bốn đá bốn đỏ chơi luôn bốn đá bốn đỏ level 8 đúng không là ở level 8 mới chơi lên 7 luôn cho thêm cái con này vào cho tăng anh em ạ rồi Gấu chơi luôn không? Bây giờ cho gấu vào thì phải bỏ một con ra thì bỏ con gì? Bỏ con đấy à? Bỏ con ờ, con con súng à? Không, bỏ con súng thì lại mất ba hunter thì cũng không ngon lắm. Thôi, không cần mua gấu đâu. Tôi chơi chơi gót thì tí tí nữa đằng nào cũng phải bán rồi anh em. Bây giờ chả bỏ con nào ấy, bỏ ha, bỏ chắc là bỏ con. Chưa biết bỏ con nào. Vì nếu mà chúng ta có thể chơi là Swordman Saman mà đúng không Swordman Saman vẫn chơi được u uh, được cái nhở Hay quá anh em ơi Thế ok rồi Bỏ cái này ra Hai đá vào đã này Đây Saman chơi không Bây giờ mới ra bốn đá thì ngon bốn đá bốn Saman Hay là bốn đá bốn đỏ cũng ok Ờ tôi bán lên con súng đi ba hunter tầm này yếu rồi anh em ạ không không đáng bao nhiêu cả súng phải hai sao thì chơi ba hunter là mới có giá trị cơ đây này cái thằng này eco này eco sát thủ này mà cặp tôi đẩy một đống máu luôn cũng bỏ bài vào rồi đấy thấy chưa round 15 và 41 máu nói chung là cũng ổn không không đến nỗi mà quá thọt có tiền mà như này là sao được không thế này được không ok chưa rồi lên 8 lên 8 là chúng ta sẽ chơi là 4 Saman anh em ạ. 4 Saman, tạm thời chơi 4 Saman 4 đá, 4 Saman 4 đá level 8. Đấy 4 saman 4 đá Ở level 8 mới chơi được hai đỏ Được cái chứ Nhưng mà khả năng mà đánh được cái thằng top 1 Thì nó vẫn chưa cao nhá anh em nhá Chưa có khả năng Rồi Top 1 bây giờ to quá rồi 6 chưa đến 6 like nhưng mà Berserker với cả Live Bloodline lên được hai sao rồi nên là cũng khó chơi lắm. Khá khó chơi. Bây giờ thằng ấy nó đẩy 7 phát là nó 6 like ngay ấy mà. Đẩy 7 6 like kết hợp với hai Glacier mà Berserker hai sao. Khó lắm. Chưa chắc đã ăn được. Bởi vì cái bọn này nó gây đam nó không phải gây gây đam ừ, gây, gây đam chuẩn anh em ạ. Không phải gây đam chuẩn. Thế này là được hai gót nhưng mà mất Saman Nếu mà chơi Saman thì Lên 7 À lên 8 Cho con lava vào thì chúng ta có 4 Saman thì nó ngon hơn Kết hợp với hai đỏ 4 Saman hai đỏ ngon hơn Cũng chả cần gót đâu Đầu game này đi gót cái gì Ra được mấy lần tung trưởng đâu Chủ yếu là gọi ra được mấy cái con khỏe Cho vào đấm Đấy Saman khỏe hơn nhiều anh em ạ. Cho Saman vào nó gọi ra được 3 đô à, gọi ra được 3 ờ, sao, 2 đô 3 sao nó cánh được đó. Ví dụ như gọi ra Swordman hay là gọi ra cái con Zipper này là ngon rồi. Có chuỗi luôn cơ mà. <laughs> U uh, trứng này. Heo nữa này, heo này cho vào được không? Heo rồi lại không có slot cho vào anh em ạ. Heo thì lại không có slot. Thôi chuyện này không chơi con heo nha anh em nhá Chơi co là Swordman mà Nếu mà chơi heo thì nó lại mất gót Tôi tí nữa tôi bỏ thôi Lava Saman là tí tôi bỏ mà Tôi không không chơi Lava Saman Lava Saman tí sẽ bỏ để kích gót cái bộ gót Cho cái con Swordman nó xoay anh em ạ à. Anh em nhận ra cái bộ gì chưa Đấy Bộ này nó căng đấy Anh em ạ à. Căng phết đấy Đấy chính là cái bộ gót Swordman <laughs> Ghost Goldman xoay liên tục anh em nhá Chúng ta quay trở lại con trong chóng tre này xem là nó xoay khỏe đến cỡ như nào Vừa xoay vừa hồi máu luôn Rất hay Rất khỏe đấy chứ Kinh nhở Lên được cái con Con con tút ca lên 3 sao cơ à? Cũng khỏe đấy Cũng khỏe đấy Hay quá Squadman bây giờ nói chung là còn có bốn con thôi Nên là tôi sẽ roll ở level 8 luôn anh em nhá Không lên 9 đâu Tôi sẽ chơi trận này tôi chơi ở level 8 thôi Top 1 vẫn chưa gặp 6 like rồi 6 like Chưa chưa 6 like Vẫn đang 4 like Vẫn đang 4 like Chưa đủ 6 like Chính vì thế là mất chuỗi rồi Mẹ Đã mất chuỗi rồi Không biết mất chuỗi cho thằng nào nhỉ Từ lấy giờ bao thằng nó sang soi tôi anh em ạ Vãi đái thật Khả năng mất chuối rồi anh em ạ Thằng này to quá Tôi không, không, không có cửa đấm thằng này ấy. À nhưng mà tôi ra là con ốc kìa Ốc 3 sao thì ăn được Không ốc 3 sao ăn được nhá Không không không không không Được không Được không Được không Được không Được không Hay quá Ốc ơi cứu cứu cứu cứu giá cứu giá cứu giá Hay quá Trời ơi Biến ra được con ốc anh em ạ à. Ui, ui, ui rồi <laughs> ơi Ui rồi ôi u đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi Khan nữa này Hay quá Thế thì cho vào thôi nhở Thế bỏ Saman đi thôi bốn đá kẹp với cả súng men cho nó xoay thôi Rồi Được đấy Được rồi đấy Ok Tốt rồi, round này hy vọng thắng để để chúng ta có Nếu mà thắng round này là được hai tiền luôn này Thắng round này là sẽ được hai tiền Ui thôi chết rồi Cái gì đây Có phải 6 bit không 6 bit 6 bit fake 6 bit fake anh em ạ 6 bit fake kẹp ốc à Thôi thôi mất chuỗi rồi Thằng này 6 bit fake chơi vãi đái thật 6 bit fake luôn 6 bit fake kẹp ốc Căng thế nhờ Ui tiếc quá Thế là mất chuỗi luôn ở cái round này ạ Round 19 ạ Nhưng mà thôi không sao không sao không sao Máu 83 máu ở round 20 Ok Tạm ổn anh em ạ <clears throat> Mất chuỗi cho cái thằng chơi bit Nhưng mà lại chơi bit lại, lại, lại chơi là là ốc bit đã chơi bit rồi lại còn co là ốc Mà lại chơi bit phách Hay là tí nữa là chuyển sang Assassin thôi chứ làm gì chơi thế nhở Đúng không anh em Làm gì mà chơi bit phách nhở Chắc là tôi nghĩ là tí nữa đủ xin thì, thì chơi xin thôi Này chắc là đang chơi là Assassin đấy Không Đúng mà, đây là bit mà Nhưng mà tạm thời kích hoạt 6 bit bằng cái cái cái cái bộ bộ uh, bộ wizard ạ. À. Ù, uh, được cái nhờ, đánh cũng kinh phết đấy. Cũng biết tận dụng đấy Cũng biết tận dụng đấy ờ, Tí nữa là chuyển sang là bit kết hợp với phô Tôi nhìn ở cái hàng chờ rồi Cũng ghê đấy Cũng biết tận dụng đấy Ra được hai con uh, hai con uh, Wizard là kích hệ lên Đánh cũng hay phết nhở Thực ra cái bộ này mà tôi đang xây dựng ấy Lết game mà nó chả sợ cái bộ nào cả Đấy nhưng mà phải lết game cơ Bây giờ thì vẫn chưa lết game được Nên là cũng khá là sợ bit Mà đến lết thì nó sẽ không sợ bit đâu Cái này là, là đợt trước là tôi có trao đổi với anh em Hà Tuấn Vũ ở trên kênh Và anh em có giới thiệu tôi bộ này Cái lý do làm sao cái bộ này mạnh thì tí nữa tôi sẽ phân tích cho anh em Nhưng mà thực ra ấy là cái giai đoạn này nó chưa mạnh nha anh em nhá Bộ này đánh siêu lết Đánh về lết là mạnh lắm à, gặp những cái bộ online này thì sẽ thua đấy khó thắng lắm sẽ mất khá khá máu hy vọng là có đủ thời gian để có thể clear bớt không được rồi mất khá nhiều máu đấy u dồn đồ cho avezol clay ấy à, hả đây con ngựa này căng đấy con ngựa căng đấy khá to thunder spirit này Ừ. Tí nữa sẽ là 6 con nha anh em nhé 6 con đá Nhưng mà từ từ đã tôi tính nào Thôi cho con này vào đi Không cần chơi War đâu Thực ra kích hệ War thêm 5 giáp nó cũng chả đáng bao nhiêu anh em ạ Mà cũng chỉ tăng được cho có ba con thôi Tôi cần một cái khống chế hơn Nói chung là sẽ không nuôi cái con God of War làm gì cả Thêm được cái bộ ba Warrior thôi Nhưng mà cái vấn đề ở cái chỗ là tí nữa nó, nó sợ là sợ con Doom hơn cơ nên là cần một cái con 3 sao 5 đô Để nó gánh cho con Doom Chết rồi, cao này có vẻ mất nhiều máu này Hunter cũng kinh anh em ạ <clears throat> Tầm này nói chung là vẫn chưa đánh được Rốt 3 sao đã Bây giờ phải con Phượng Hoàng lên được hai sao cho nó tăng ở phía giữa phía trên một chút. Ừ. Bỏ bớt mấy con này đi. Đó. <clears throat> Chứ rồi máu tôi đang tụt đấy anh em ạ. May quá đầu game mà giữ được máu tốt. Bây giờ round 23 với còn 66 máu Đến round 25 thì là ổn rồi Còn hai round nữa thôi 25 có đồ cam thì là ổn nha anh em nhá Vẫn là cái đội hình như này thôi Nhưng mà lên đến được đến 25 thì nó sẽ ổn Còn bây giờ là chưa ổn Gặp ngay thằng Bít này <clears throat> Nhưng mà thằng Bít này chưa đủ bộ Thằng Bít này chưa đủ bộ Vẫn đang kẹp gấu các thứ Nhưng mà khó ăn lắm Thằng này nó ba sao rồi U giết được con này ăn Giết được con U được đấy Thế thì ăn được Thế thì ăn được Giết được cái con uh, Tutka này khả năng là vẫn ăn được Không ăn được rồi Đàm nó to quá anh em ạ Được không? Được không? Vẫn có khả năng ăn này Không được Đó Nhưng mà mất ít máu thôi cho ai, mất thế thôi Bây giờ round 25 còn 50 máu thì nó vẫn là gọi là chuẩn nhá Đúng là tiêu chuẩn của nó thế rồi Được rồi hai con nữa rồi Rồi đập trứng đã <clears throat> hai con nữa thôi hai con nữa thôi hai con nữa hoặc là một con nữa và một trái trứng round 25 Round 25 là cái tiêu chuẩn để cái con Squidman này lên 3 sao luôn Round 26 lên 3 sao là vừa anh em ạ Lốt round này tôi nghĩ là sẽ là khoảng 50 máu Đó là một cái tiêu chuẩn đánh ở mức rank queen đấy Ok Hay quá Ui rồi ôi Con rồng nó khạc vào cái con Squidman Thế là con Squidman nó xoay Thế là, không sao hết Tuyệt vời anh em ơi À mà đây này Tôi nói cho anh em tại sao nó lại mạnh Đấy thứ nhất là Cái bộ này nhá Thì cái con này nó xoay là nó kháng phép nó sẽ không bị tác động bởi cái bọn mà bắn trưởng đấy và đồng thời thì cái cái, khả năng hóa đá đến từ vị trí của 6 spirit trong tương lai nó sẽ giúp cho tôi kháng vật lý nữa tức là vừa kháng phép vừa kháng vật lý luôn lái up kháng cả phép kháng cả vật lý anh em thấy khỏe không mà đợi lên game nha anh em nhá bây giờ chưa nói được đâu bây giờ gặp mấy cái bộ beat thì vẫn sợ nhưng mà gặp mết thì bây giờ là ok rồi Chỉ cần con này hai sao thôi thì gặp mết thì vẫn ok Xoay liên tục mà Có bị bắn trưởng mất máu đâu Không mất máu anh em ạ Chuyện này có nhiều bit quá anh em ơi ba hàng chưa bit ba hàng chưa bit mà cái thằng ờ, thằng thằng kia nó Cái thằng top 4 là nó đang có một cái con uh, Con Silent Assassin Càng đấy Silent Assassin lên hai sao thì nó cũng hơi căng mà ừ. không sao vô tư anh em bộ này của tôi tôi chỉ cần là bây giờ là còn hai con nữa thôi hai con Scottman vẫn còn 63 máu anh em ạ còn nhiều máu giữ máu rất tốt nhá đang đứng ở top 3 về cái lượng máu quá ok luôn đây rồi chén thánh trước anh em ơi đánh với cả bit cho chén thánh cho nó an toàn từ Woodman thì còn hai con nữa đâu thôi Cố nào Rồi từ từ đã Chưa phải vội đâu Chưa phải vội đâu Máu còn nhiều mà Xung kích à <clears throat> Không ghép xung kích Tí nữa tôi sẽ để dành để ghép cái um, gậy tá ác Gậy tá ác vào để giảm hồi máu cho những cái con mà nó có hồi máu Ngoài ra thì nó cũng có khả năng là hết nữa Sức khỏe Huyết trượng thì ưu tiên đầu tiên rồi Chơi gót là phải có huyết trượng đầu tiên Nhưng mà cái gậy hết thì nó cũng sẽ không thể thiếu được anh em nhé Nó là một cái món đồ quan trọng trong cái bộ gót đấy Chơi gặp bít này Ui rồi hay quá Được không Mà thằng này bít này hơi, hơi, hơi to nhá Được không được không được không được không Hay quá anh em ơi tôi vẫn đang xoay này Trông cũng có vẻ như không sợ bít lắm đâu Không sợ bít lắm đâu Chỉ mất một tí máu thôi Lọt hai con này giỏi lắm rồi Tôi đoán nó khoảng 4 máu 5 máu Càng á Fallen Witcher kẹp với cả bít Cũng càng Tôi sẽ roll thêm những cái con 3 sao anh em nhé Đặc biệt là cái con ờ, người nước Người nước lên 3 sao Tí nữa có gì chuyển sang chơi người nước cũng được <clears throat> Cái bộ này chuyển sang đá sang người nước Saman nó dễ lắm anh em <clears throat> Tí nữa là nếu mà ờ, sợ quá thì có thể chuyển sang Saman người nước Đánh tạm Nếu mà người nước lên 3 sao trước Squadman Đấy <clears throat> Chuyển nhanh nhưng mà Chuyển nhanh lắm Thay có một vài con thôi Đơn giản mà Rồi từ nhá đồ này từ từ đã chưa muốn ghép để dành đã càng ấy từ lấy giờ hơi đen gặp toàn nhà bít thôi anh em ạ đen quá nhở toàn nhà bít này mất nhiều máu lắm rồi gặp nhà bít này mất nhiều máu lắm thôi thôi thôi thôi, thôi, chết đi chết đi chết đi nhiều máu quá uh, được cái giáp giáp giáp giáp cuối à hay đấy tăng thêm cái độ trâu thôi được rồi cái con uh, thunder tôi chỉ nuôi hai sao thôi ba sao là là hai con này này Sử quân men từ lấy giờ tôi lên tôi roll vẫn chưa ra thêm còn cái con nào anh em ạ. Thế này. 13 October bắt đầu ờ, lật kèo rồi kìa. Ốc lên được 3 sao và đang có dấu hiệu đi lên, u vã đài. Càng đấy Càng đấy Tôi với chuyện này nó phải ra được Cái con Squidman 3 sao sớm Không có toang mất Anh em ạ Ui Cặp nó luôn này Ui vãi đài Xong rồi Răng này mất nhiều màu lắm đây Chết rồi Bớ vào Squidman rồi kìa Phượng Hoàng gỡ tí gỡ tí gỡ tí gỡ tí Tăng đi tăng đi tăng đi Hay quá Giết xoay xoay xoay xoay xoay xoay Xoay giết triệu lốc không được rồi, đam nó to quá anh em ơi Nó toàn ba sao anh em ạ 12 máu thì chết tôi rồi Máu tụt nhanh quá Xả tiền cấp anh em ơi Hết tiền luôn ra này anh em ạ Swordman bắt buộc phải lên ba sao ra này Không có nhiều Muộn lắm rồi anh em ơi 29 rồi Ra đi Úi rồi đây rồi Ui giời được quá nhở May vẫn còn 36 tiền để lên 9 Được được được được được mà bộ này đánh ở 10 cơ nhá, không phải ở 9 đâu. Đánh đánh ở 10 đấy. Thằng Nai vẫn có vẻ khá ok ấy chứ nhở Máu còn 52 máu kìa. mà tôi thấy thằng thằng Assassin bây giờ thằng không có thằng nào cản được luôn ấy. Assassin quá to. Bây giờ chỉ có tôi cản được thôi Tôi lên được 10 tôi cản được Nhưng mà tôi chưa lên được 10 Còn lâu rồi mới lên được 10 29 <clears throat> còn chưa lên được 9 thế này Khó quá Hay 9 thôi con đang ở level 8 thì thế này thì đỡ theo được nhỉ Gặp cái bọn 9 Hunter này vẫn ăn được Không sao, không sợ, không sợ Rồi 9 Hunter bắn kinh ấy Nhưng mà, đấy anh em thấy không Bộ này tôi đã bảo nó kháng cả vật lý lẫn kháng phép mà Mà vấn đề là, là cái con Squadman nó có lên 3 sao không thôi Rồi Chắc là tích tiền dần dần thôi Tích tiền dần lên up lên 8 lên 9. Lên à lên 9 lên 10. Nhưng mà cái con đường lên 10 chắc là còn lâu lắm anh em ạ. Bây giờ còn chưa lên được lỗi 9 thế này. Round 30 rồi, để tôi xem vào nào. Round tiếp theo gặp thằng nào đây? Ui, gặp thằng Lai anh em ạ. Round tiếp theo tôi gặp thằng Clyde. Thằng Clyde à. Đội hình cũng kinh ấy ôi cũng có Scarlet Lancer rồi Cũng to Ăn nổi không nhỉ Swordman <clears throat> này xoay nếu mà ba sao này Round sau xin cái uh, giáp xoay đi Là là trụ được Huyết trượng cũng được Một trong hai món đồ nhá Tôi tôi thích cái giáp xoay hơn Giáp xoay để nó đủ trâu để nó có thể sống sót được Nó cầm hòa thôi được Ù huyết trượng à Thôi thì cũng được Rồi Up cấp không nhở? Ừ, up cấp bây giờ thì cũng chỉ thêm được một con hòa đá thôi Mà thôi cũng lên up cấp anh em ạ Nên là up cấp để cho thêm tăng cơ vào phía trên Cũng chỉ thêm một con Cũng chỉ để cho nó thêm thời gian Và cũng có thể là là, là giúp cho hai con Scottman tôi là xoay nhiều hơn mà có một cái lý do nữa tôi muốn up 9 luôn Đấy chính là việc là nếu mà chúng ta up 9 luôn ấy Là chúng ta sẽ ra được cái con uh, con con con uh, dash spirit đấy kích hoạt được 6 spirit sớm hoặc là con light spirit cũng được hai một trong hai con <clears throat> hay quá chưa chắc đã thua anh em nhá chưa chắc đã thua đâu Swordman nó xoay vẫn rất nhiệt ở đây Giết luôn được cả Scarlet Lancer Ờ thế thì Ui rồi ăn được luôn này <laughs> Tôi bảo anh em mà khỏe mà khỏe mà đâu yếu đâu nên nhớ là cái bộ của tôi nó vừa kháng vật lý nó vừa kháng phép khỏe lắm anh em ơi Đấy, nó chỉ sợ gì sợ Doom thôi nhưng mà tôi nuôi tí nữa tôi nuôi thêm một con con con ờ, người nước này lên 3 sao và coi con người đá lên 3 sao thì tôi nghĩ là cũng chả thể Doom được chúng cái con sứ men của tôi đâu. Chưa tính đến một con Khan 3 sao nữa. Đấy, con Doom nó cho vào nó cũng chưa chắc nó đã sống được để Doom lần thứ hai đâu. Căng thẳng đấy. một trận đấu mà nói chung là tôi nghĩ là có thể là sau cái trận đấu này cũng sẽ có rất nhiều anh em sẽ thử theo tôi cái bộ này bởi vì nhìn trông nó cũng có vẻ nó rất là bá. <laughs> đúng không? Rất bá đúng không? Nếu mà theo đúng lý thuyết như là con này nó xoay thì nó sẽ không bị dính trưởng rồi. Kết hợp với cả 6 đá nữa anh em ạ. Kết hợp với 6 đá thì là nó sẽ kháng vật lý nữa, đấm vào là bị đóng đá ngay. Đấy, chính vì thế nên là nó sẽ làm một con Squadman bất khả xâm phạm đúng nghĩa của nó đấy Đúng nghĩa đen luôn Đấy, đánh vào đóng đá là không không đánh được luôn Nhưng mà tất nhiên là phải 6 đá thì nó mới có thể làm được cái trò đấy Còn 4 đá thì nó hơi yếu <clears throat> Tầm này thì có thể là sẽ vẫn thua cái nhà bit này thôi Do là bit nó có những cái món đồ Kira Đấy, rồi, ủ Cái gì mà Kira cướp điên Thế thì căng quá Cái con cáo có Kira cướp điên anh em ạ Chúng ta sẽ phải có 6 đá mới ăn được Rồi, không sao Bây giờ level 9 50 tiền rồi Bây giờ chỉ cần ra một con Dark Spirit hoặc là một con Light Spirit thôi Dí thẳng lên 10 phát là đủ bộ luôn anh em nhá Bây giờ là đang ở level 9 với 50 tiền đây Vẫn còn 32 máu Đang nhiều máu nhất anh em ạ à. Anh em thấy không Vẫn giữ máu là hay luôn Đấy <clears throat> Về lý thuyết là, là chúng ta sẽ làm một con Swordman ở level 10 là sẽ là bất khả xâm phạm đấy Không thể nào mà có thể xuyên qua được để để để xem là trận đấu này liệu rằng chúng ta có thể thực hiện được cái điều đấy không anh em nhé Ừ. Mết miết các thứ thì chắc chắn là không có làm được gì hết rồi Đây rồi Ở đây là chúng ta có thể thấy là ở đây có một cái con Con con uh, ờ, cáo rất khỏe Với coi như là hai đồ trấn phái nhưng mà cũng chưa chắc là, là đã có thể là đẩy tôi nhiều máu đâu Thậm chí là có khả năng là vẫn còn đánh Ủi nhưng mà Cẩn thận con sâu Cẩn thận con sâu Không sao với là tôi vẫn đang thiếu đồ anh em ạ à. Anh em thấy tôi còn chưa có cái giáp xoay đâu Đến lúc mà có giáp xoay nữa cơ Đấy, cái món đấy nó mới là cái món mà hay Rồi, hay quá anh em ơi 50 đô Úi rồi một phát hai con luôn à Thế thì nó tuyệt vời quá <clears throat> Được quá nhở Bây giờ là chưa đủ tiền lên 10 Phải rao sau 35 thoải mái anh em 128 máu thoải mái đi Tôi nghĩ là đến round 36 lên 10 vẫn được, vẫn ok Chúng ta cho cái round 34 này coi như là nếu mà thua thì cũng sẽ không có vấn đề gì đâu Chúng ta gặp cái nhà Beat rồi, đúng không? Còn lại nhà, nhà Assassin và nhà Hunter Cái nhà Assassin lâu rồi chưa gặp Đấy, có thể là một trong hai nhà Assassin hoặc Hunter sẽ gặp ở cái round tiếp theo Không biết là sẽ gặp nhà nào đây Nhà Hunter thì đỡ Uh, được quá anh em ơi, gặp nhà Hunter anh em ạ, hay quá Gặp nhà Hunter này thì mất sẽ ít máu hơn 9 han 9 han này mất sẽ ít máu hơn là gặp Assassin Ủ uh, hay quá anh em ơi Xui ui đi luôn này Đẩy nhà Hunter đi luôn Quá tuyệt vời anh em ạ Đùa Thật là như thế luôn Rồi Vậy là chúng ta có thêm cái món đồ gì đây Cũng chưa có cái món đồ gì ngon lắm Cứ để sau ra quái rồi tính anh em ạ <clears throat> Thực ra cái, trận đấu này Nó hơi nhiều những cái thằng nó chơi vật lý Đấy, nó chưa có có thể hiện được hết cái sức mạnh của cái bộ này Nhưng mà nếu mà một trận đấu mà có cả 9m, có cả gót mét có cả Witcher kết hợp với cả hệ mục sư bắn trường Witcher bắn trường Đấy, kèm theo đấy là là những cái thằng đánh vật lý như là uh, bộ Assassin, bộ Hunter, bộ Beat chẳng hạn Thì rõ ràng là cái bộ này nó đánh là gần như là counter hết anh em năm mới mạnh khỏe À được Ôi <clears throat> giời 13 October chúc mừng năm mới à Kiếm cái icon nào mà nó phù hợp đây <clears throat> Hơi khó nhà Assassin anh em ạ Tầm này Assassin là là vẫn ăn được Nhưng mà tôi lên được 10 Là Assassin chưa chắc ăn được đâu Assassin chỉ có nhất kích tất sát Chết được cái con Swordman thì may ra mới ăn được đâu đó, <clears throat> đồ rất là ok đấy Có thể thêm một cái uh, huyết trượng nữa cũng được, tăng đam Ok, lên 10 đó Lên 10 Khá quá nhờ 6 <clears throat> đá rồi gặp assassin ở đây Được không Nhưng mà con lốc này nó hơi trâu Con lốc này nó hơi trâu Căng quá nhờ đánh không mất máu luôn đấy hả Nhà bít đi rồi kìa Đấy tôi ăn được bộ bít luôn Tôi là cái người ăn bộ bít kìa Tôi đấm chết nhà bít luôn Chứng tỏ bộ này không sợ bít nha anh em nhá và, assassin 9 assassin này thì có vẻ như là những cái cú đánh của nó nó giết chết những cái con con spirit luôn chính vì thế nên là à, chúng ta sẽ không có cái cơ hội mà chúng ta có thể đóng đá được đối thủ bây giờ thử đứng cái kiểu như này em nào bây giờ xếp tụ xếp tụ anh em ạ xếp tụ mà xếp tụ này tôi nghĩ là ok hơn này Ôi Anh em có vừa nhìn được cái gì không Cái con Phượng Hoàng nó đang ở trong cái trạng thái ờ, hóa đá Con Phượng Hoàng đang ở trong trạng thái hóa đá mà nó có thể là giết chết được con Phượng Hoàng sao Ui căng thẳng quá anh em ơi Căng đấy Nếu hiểu cái kiểu gì 99 giáp mà cái con ốc là có thể tiêu diệt được nhờ Rồi lên được hai con này ba sao cũng đỡ này Không biết có ăn nổi không đây Căng quá anh em ạ Làm nào bây giờ mà Phượng Hoàng là hú được Xong nó mới chết ấy U uh, trứng ơi Chỉ cần một con Light Spirit 2 sao thôi Dark Spirit thì tí có thể thay cho con uh, Thunder Ui anh em nhìn kìa Không mất máu luôn đấy á Căng vậy Xoay xoay xoay xoay xoay xoay xoay xoay Ui anh em ơi Anh em nhìn cái cô lốc của nó thế giới đấy kia Chết rồi mất nhiều máu quá Ui 9 máu ạ à. Còn hai máu Thôi chết rồi không ổn rồi anh em ơi Cho tư tế vào thôi Đã đến lúc phải bỏ một gót rồi Chơi hai gót rồi anh em ạ bốn gót không ăn được đâu hai gót kẹp với cả cọc của tư tế Rồi bây giờ chúng ta xếp để chúng ta counter lại con ốc cái nguy hiểm ở đây chính là cái con Phượng Hoàng của đối thủ ấy Nếu mà chúng ta xếp với kiểu này rất nguy hiểm Tôi cũng lường trước cái điều đấy rồi Rất căng thẳng đấy nhá Phải hết sức cẩn thận Bởi vì con Phượng Hoàng của đối thủ là nó, nó là hú hai ô ấy Rất căng thẳng luôn Đấy nó hú được toàn bộ đội hình May có cái cọc ở phía dưới nó đỡ tôi một chút đấy Bắt đầu xoay Ăn nổi không Phượng Hoàng của tôi đã bắt đầu là có thể hú được rồi hay quá anh em ơi Câu được rất nhiều thời gian Cọc vẫn còn Ui nhưng mà con ốc là không đánh được Cọc nó đánh với con Squadman anh em ơi Nhưng mà không ăn được Ôi tôi đi mất rồi Mẹ ơi Chán thế nhờ Ô, Ui Ui <laughs> Ăn được con ốc kia Cơ kiểu đéo đấy Ui rồi ôi Cơ hội cơ hội cơ hội vẫn sống anh em ơi Ui rồi thế là sống Thế là vẫn sống anh em ạ Ra man là giữ cắt được chuôi luôn Căng quá Sống được round thứ 40 rồi này Ôi rồi ôi Bây giờ kiếm con tư tế hai sao thôi Với con uh, Con con con uh, Light Spirit 2 sao thôi Cơ hội cuối cùng của tôi đây rồi Hay quá anh em ơi Tức là nó vẫn có khả năng nó thua Địch thủ vẫn có khả năng thua anh em nhá Vẫn có khả năng là sẽ thua tôi Bây giờ là phải cần phải giấu cái con Swordman thật là kỹ anh em ạ Thật là ký để Swordman của tôi nó có thể là Có khả năng là là là <clears throat> Sống sót đến cuối cùng Càng ấy Bố xét mới sợ chứ Đồ hơi chán Thật Giáp băng Ừ, được Ui mẹ ơi căng thẳng quá Nó đang cân kèo anh em ạ à đuổi vị trí của Scottman u uh, kịp rồi chúng ta đến với cái đao quyết định mẹ hay quá ui được được được được được, con ốc nó đang ờ, ôm cọc con ốc nó đang ôm vào cái cọc hay quá anh em ơi bây giờ chỉ còn một mình mày thôi ốc ơi mày một chấp hết được không liệu rằng có một chấp hết được không ui cũng càng đấy cũng càng đấy cũng càng đấy cũng căng đấy ui <laughs> bình thường thôi bạn ơi còn mẹ còn ốc nhá là tôi hết cả hồn Đùa, thật là như thế luôn Đùa đầu trận này tôi cũng không nghĩ là khó khăn đến như thế đâu đấy anh em ạ Trời Quá khó khăn với cái con ốc Với cả đối thủ khôn Đối thủ kiếm mấy con dài con linh hồn ấy Xong rồi để ở phía trên Có một cái giai đoạn là cầm mấy con linh hồn đấy để counter tôi đấy Càng phết đấy anh em ạ May cái, cái quả mà nó ra con tư tế nhanh trí chuyển sang uh, chơi cọc tư tế Không là cũng toi rồi